chào tất cả anh em thì ngày hôm nay tôi lại tiếp tục làm clip để cho anh em à, đi chơi tài xỉu đánh tài xỉu đi lắc tài xỉu bịp ở các sòng các sới giúp cho anh em luôn luôn là có cái tỷ lệ chiến thắng và cái độ hiệu quả mang lại cho anh em khi anh em đi chơi thì cái bộ đồ chơi ngày hôm nay dành riêng cho các anh em làm tay cái đó thì cái bộ hột tài xỉu à, mà tôi muốn giới thiệu cho anh em đó chính là cái bộ hột tài xỉu 2020 anh em nhé các em không còn xa lạ gì về cái bộ tài xỉu 2020 này rồi đúng không ạ thì cái tỷ lệ khi anh em đi lắc ở sòng sới nó sẽ đi, đi đều cho anh em chén tài chén xỉu tỷ lệ 5 năm anh em nhé đó và khi anh em à, sở hữu cái bộ hột này và nhận cái bộ hột này thì bên cơ sở bên tôi sẽ hướng dẫn cho anh em cái cách để cho anh em lắp cái bộ hồn này đi theo ý muốn của anh em giữ tài giữ xỉu theo ý muốn của anh em anh em nhé nó thì cái bộ hồn này hoàn toàn là không tăng tích nên là anh em yên tâm khi đi chơi ở sòng sới anh em nhé trước khi đi vào test uh, cái độ hiệu quả và cái tỷ lệ chính xác thì à, tôi sẽ test cho anh em về phần tăng tích để cho anh em yên tâm hơn khi đi chơi ở sòng sới đợi đèn cực kỳ là trong Đó nhá. bao cho anh em luôn ăn thua chạy hột luôn anh em nhé rất là trong trong không thì vết luôn đúng không ạ nước muối thì nổ, anh em Đó, nổi cực kỳ là đều không bị nghiêng không bị nặng về một bên nào cả đúng không ạ và khi anh em vớt hột thì anh em lưu ý anh em rửa lau và rửa qua bằng nước này anh em lau khô để tránh tình trạng là những cái à, nước muối nó sẽ bám vào mặt hột cái hột này của anh em và nó làm cái bộ hột của anh em nó sẽ bị nặng cái tỷ lệ của nó lắc nó sẽ không hiệu quả và nó sẽ không đi đúng theo những cái tỷ lệ mà bên tôi đã làm bằng bộ tài xỉu 2020 này anh em ở nhà thì em kỹ hơn một xíu thì em có thể lấy cái tăm bông anh lau hết những cái mặt hột để uh, cho nó đỡ bám mùi anh em nhé đâm châm hoàn toàn không hít đúng không ạ nắp, chén đĩa là hoàn toàn là nắp chậm đó anh em không hề biết đúng không đó vâng, thì vừa rồi tôi đã test cho anh em cái phần tăng tích của cái bộ tài xỉu 2020 này rồi đúng không anh em thì bây giờ tôi sẽ đi vào test cho anh em cái độ hiệu quả của uh, cái bộ tài xỉu 2020 này thì bây giờ tôi sẽ test test cho anh em đi đều anh em nhé 446 đúng không ạ tài đúng không anh em đó xuống xỉu luôn đúng không em 112 đúng không ạ lên tài đúng không ạ 443 cực kỳ là hiệu quả và bộ đi rất là đều anh em nhé chén tài nhấn xỉu cho anh em xỉu luôn các bạn ạ vẫn là 44 nhưng mà nó là 141 anh em nhé đó đúng không em 236 đúng không ạ tiếp tục thêm cho anh em thêm một hai chén đi đều nữa anh em nhé đó các bạn xuống xỉu luôn 135 các bạn test cho em chén cuối cùng của cái ờ, tỷ lệ đi đều của ô này đó các bạn lên tài vào lên bão lục luôn đúng không anh em rất là hiệu quả chính xác và bây giờ tôi sẽ kết hợp cái cách lắp giữ tài giữ xỉu độc quyền của bên cơ sở bên tôi anh em nhé và cái bộ một tài xỉu 2020 này cũng thế nó cũng là hàng độc quyền của bên cơ sở bên tôi đúng không ạ test cho anh em cách giữ tài giữ xỉu theo ý muốn đó xuống hai ba bốn đúng không ạ xỉu đúng không anh em thì bây giờ tôi sẽ giữ xỉu cho anh em vài ba chén anh em nhé 224 đúng không ạ anh em để ý kỹ này cái bộ hột của bên cơ sở chúng tôi lên đôi cực kỳ là nhiều để nó chờ lên những cái chén bão cho anh em nó thì những cái chén bão khi anh em đi lắc thì nó rất là có lợi cho anh em làm cái em nhé tiếp tục 145 tiếp tục vẫn là xỉu anh em nhé đó thì cái chén này lên tài này thì bây giờ tôi sẽ giữ tài cho anh em thêm à, vài chén nữa để cho anh em cảm nhận anh em nhé đó 156 đúng không anh em giữ tài luôn cho anh em đó 663 đúng không anh em tiếp tục vẫn là tài Đó, 665 đúng không ạ đó đúng không em bão tứ đúng không ạ lên tài bão tứ quá là kinh khủng thật không thể nào tin nổi vào mắt mình đồ này đi rất là hiệu quả anh em nhé đó tiếp tục test cho anh em một chén cuối cùng nha anh em nhé giữ tài một chén cuối cùng 456 tứ ngũ thiên đúng không ạ đó, thì vừa rồi tôi đã test cho anh em cái à, phần tăng tích của bộ tài xỉu 2020 này cũng như cái à, tỷ lệ đi đều của hột này đó, đi đều 5 năm chén tài chén xỉu và cũng đã test cho anh em cái à, cách lắc độc quyền của bên cơ sở tôi đó chính là cái cách lắc giữ tài giữ xỉu theo ý muốn anh em nhé thì ngoài cái mô tài xỉu 2020 này ra thì bên cơ sở bên tôi còn có rất nhiều loại đồ chơi chuyên về ờ, tài xỉu bịp chuyên về các dòng đồ chơi bịp mới nhất 2020 anh em nhé thì anh em có nhu cầu anh em hãy ờ, liên hệ với tôi theo số điện thoại ở trên màn hình anh em đang xem video hãy đăng ký kênh này để anh em được cập nhật thật là nhiều những cái ờ, video mới nhất chuyên về đồ chơi bịp mà bên tôi sẽ đăng tải lên để cho anh em tham khảo chọn lựa anh em nhé video này tôi làm đến đây là kết thúc chào tạm biệt tất cả anh em